à, và tôi cũng là em bé nha mọi người nha vâng. à, đó đáng yêu chưa đáng yêu chưa và hôm nay tại sao tất cả thành viên của Hell Team đã biến thành em bé bạn biết không là bởi vì hôm nay bọn mình muốn à, gọi là quay trở về tuổi thơ bọn mình muốn à, trở lại thành em bé mọi người hiểu không đó làm người lớn khổ lắm mấy bạn ơi phải gọi là đi làm kiếm tiền nè rồi sau đó à, gọi là gọi là gì ta lo lắng cho cuộc sống đầy, đầy đủ thứ mệt lắm cho những bạn nào mà bây giờ vẫn còn nhỏ thì các bạn hãy nhớ là hãy biết nghe lời ba mẹ nghe chưa bởi vì á không có gì quý giá bằng tuổi thơ đó bạn ơi bây giờ bọn mình á lúc mà còn nhỏ bọn mình ước mơ được lớn lên nhưng khi lớn lên rồi bọn mình lại ước mơ được nhỏ lại bạn ơi tại vì làm người lớn khổ lắm ông nội đạo lý gì tuổi trẻ dư tiền nhiều dữ vậy trời ơi mình chơi, em bé nói chung là mình chơi hôm nay làm không đạo lý hả không hôm nay mình phải nói đạo lý cho các bạn fan nghe chứ <laughs> ok ờ, hôm nay nè hôm nay nữa bạn ơi <laughs> chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái trò chơi mini game đó chính là trò chơi nhảy từ trên độ cao 1000 block nha bạn nha nghe hấp dẫn chưa hấp dẫn chưa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 Camui để đăng ký hộ cho tất cả mọi người nha anh em. Còn Simi với Sammy thì hôm nay không không có trong video này cho nên là mình à, quyết định là các bạn đăng à, ký. đừng đăng ký cho mấy người đó. Ok, khỏi đăng khỏi, khỏi đăng ký cho hai bạn đó đi. Ok, rồi ok. Vô nha mọi người nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video thế nào. Let's go. Let's go. Let's go. Rồi ok bạn ơi, chúng ta cùng nhau đến với màn chơi đầu tiên nha các bạn nha. Thì như các bạn đang nhìn thấy bên dưới kìa. Đó, ở bên dưới bạn có thể thấy là một à, gọi là một cái hố rất là sâu luôn và nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải nhảy xuống bên dưới và tìm ra được gọi là cái chỗ nào nó có cái hồ nước á các bạn đấy <laughs> và sau đó là xuống cái hồ nước đó xong thì chúng ta sẽ qua màn tiếp theo nha để coi coi ai sẽ là người gọi là chiến thắng nha các bạn nha đây rồi bây giờ mọi người đứng đứng đứng đứng vô trong này tôi bấm nút cho đứng đứng vô đứng rồi đứng rồi đứng rồi đứng rồi đứng rồi đứng rồi rơi xuống rồi đứng anh rồi mọi người đứng vô cái hố đi mọi người đứng rồi đứng rồi đứng rồi đứng rồi đứng rồi ok đứng rồi hết rồi chị tôi bấm nút nha bấm nha bấm nha nè bấm nút nè bấm bấm nút bấm nút nút tít ok chuẩn bị nè rơi xuống à. ui đây đây đây ui rồi yes gì đâu tôi thấy nước các bạn ơi tôi thấy nước rồi tôi thấy nước rồi yes đây đây đây nước nước nước nước là ở là chỗ này nè chị ơi chỗ em đang đứng nè đây bên đây bên đây bên đây bên đây này bên đây nè bên đây nè thấy em không Ôi mọi người đang rơi xuống kìa. Con à. bay chạy đâu vậy? Cây vậy không vậy? cái chỗ màu tím đó là nước má. Trời ơi, nước đây nè. Nước nước nằm bên dưới đây nè ông nội, cái màu tím đó đâu phải nước đâu, nước nào màu tím. Ờ, ờ, ờ. Bụp. Đó. Điện điện điện điện. Rồi ok, qua màn tiếp theo nào, qua màn tiếp theo nào. Click vô click vô, qua màn tiếp theo mọi người ơi. Click vô click vô. Rồi ok, đến màn tiếp theo nè các bạn ơi Màn tiếp theo thì có màu đỏ của ron nha các bạn nha Cái màu này nhìn sợ quá ta rồi ba, ba, màu này nhìn sợ Để à? Kairon thì chơi để chơi Ơi, tôi thấy cái hồ nước bên kia cái này dễ nha, cái này dễ ẹt à Ok Kairon, Kairon, Kairon một <laughs> Cái gì vậy? Rồi xong chết queo luôn, ok Vô vô vô, tất cả mọi người vô hết Không có không có một mình ai hết Ok, rồi bấm, bấm nút nha, chuẩn bị nè ba hai một Rơi xuống Rồi xong tôi chết queo rồi mọi người ơi tôi chết queo rồi ủa cái gì ở bên dưới có quái vật luôn hả mọi người gì ghê vậy quái vật mọi người ơi bên dưới có quái vật ok ok rơi rơi xuống lại nè rơi xuống lại rơi xuống lại nè ui yeah tẩm ok tôi qua được rồi tôi qua được rồi tôi đi tiếp tôi đi tiếp ok nhảy xuống à cái hồ nước bên kia cái hồ nước bên kia ơi ai đẩy tôi xuống vậy ai đẩy tôi xuống vậy trời ơi mấy người này chơi ăn gian các bạn ơi tiện đẩy mình xuống bạn ơi chơi chơi kỳ trời Ủa mọi người ơi, rốt cuộc mọi người xuống dưới đó xong chưa vậy? Tôi tới lượt tôi xuống nè. Trời ơi, từ nãy xuống tôi té mấy Xuống hết rồi, xuống hết rồi. Ok, tôi xuống đây. Bụp, ok, qua được rồi. Tiếp tiếp tiếp tiếp, nhảy nhảy tiếp. Ui, phù thủy tấn công tôi các bạn ơi. No, tôi bị phù thủy tấn công rồi. Tại sao phù thủy có thể ác độc vậy tấn công một đứa bé gọi là dễ thương như tôi chứ. Rồi xong chết queo luôn. Trời ơi. Gì phù thủy tôi là phù thủy mạnh nhất. Ui, ôi rồi. ở đây nhanh lắm nha, ở đây nhanh lắm nha. Đi đi cẩn thận ở đây nhanh lắm á. <laughs> <laughs> tôi nhảy xuống lava luôn rồi trời ơi trời ơi tính ra làm em bé nhảy nhảy bắt cua khó ghê luôn á mọi người ok hey. trời ơi làm em bé bắt cua khó á mọi người ơi ủa nhưng mà tôi làm được nè ghê không ghê không đó qua rồi qua đây ồ ai qua level ba luôn rồi ghê vậy tôi nè tôi nè ok mọi người qua đi mọi người qua đi trời Ui, level 3 tiếp theo sẽ là level màu đen mọi người ơi. Chọn cái màu của Siro luôn, màu cái màu đắt đắt. Tôi lùi luôn, không nhìn gì luôn. Ok, à tôi thấy cơ hồ nước nè. Cô Tiến Hồng nè tính ra tính ra chỗ chỗ chỗ này dễ mà tôi thấy cái hồ nước dễ, cái này dễ cái này okay. dễ mà mọi người đứng vô đi ôi rơi xuống vô hồ nước nè tẩm ok rồi tôi vô hồ nước rồi nha ôi ôi ở bên kia tiếp tục là mấy con phù thủy kìa mọi người ơi đứng Ngồi kế bên dưới nè đứng kế bên phù thủy kìa. rồi xong luôn đứng kế bên phù thủy là phù thủy tấn công đó nha không được đâu trời ơi bên dưới này có gì không từ từ tôi thấy kiểm tra coi bên dưới này có gì không ơi Ui Nani À bên dưới nó có một em luôn em luôn kìa Mọi người ơi mọi người ơi ở, ở bên dưới hồ nước nó có một cái tấm dáng mọi người đạp lên cái tấm dáng đó là mọi người được dịch chuyển nha bên dưới hồ nước á bên dưới hồ nước á bên dưới hồ nước á mọi người đó đúng rồi qua đây đúng rồi ok rồi qua nè qua đây qua đây cho mình cái gì đây ờ tnt nè với lại là hột quạt rồi cái gì thuyền nữa kiểu cái này để làm gì vậy? mọi người cứ mọi người cứ cứ lấy đi mọi người ok tôi phải lấy để chế tạo sao ok ờ chế tạo gì vậy tnt là đó là để đốt lên cái <laughs> gì vậy? À. Cái gì, à, gì vậy đâu? Cái gì vậy? Ui, nổ nổ. Ui trời. Ủa? Ô khoan. Khoan. Ủa vậy là Quyên rồi hả? Ủa Quyên rồi. Quyên rồi hả? Ủa sao dễ vậy? <laughs> Chưa gì Quyên rồi. Ok rồi, chúng ta đến với màn tiếp theo nha mọi người nha. Rồi ok bạn ơi chúng ta đến với màn tiếp theo nào Thì màn tiếp theo của chúng ta sẽ là một cái màn gọi là kim cương đầy luôn bạn Các bạn nhìn nào quá trời kim cương luôn Mới đầu tôi tưởng cái này là mấy mấy cái khói băng chứ ai vậy đâu là kim cương bạn ơi Đó giờ nhiệm vụ của mấy à, em bé Hero Team là phải nhảy nhảy xuống cái hồ nước bên dưới Ờ tôi, tôi thấy hồ nước rồi Tôi thấy hồ nước rồi tôi thấy hồ nước rồi tôi nhảy xuống nha Hồ nước rồi mọi người nhảy xuống mọi người ơi Yes Tôi xuống rồi tôi xuống rồi tôi xuống rồi Xuống luôn rồi yes Yeah tôi xuống hồ nước nè Ok vì tại động lực tôi vui xuống tưởng gì vui xuống làm được trời ơi xuống phát được đó thấy chưa dễ hay quá hay quá từ mimi nè có mình mimi à. <laughs> ủa sao bà mimi bà nhảy xuống cái là bà, bà té chết vậy mọi người ok rồi ok qua rồi ok ok ok rồi màn tiếp theo màn tiếp theo màn tiếp theo màn tiếp theo rồi bấm nút bấm nút ok rồi. level nó level nó level màn tiếp theo là gì đây qua bên đây qua bên đây level màn tiếp theo sẽ là gì đây à rồng ender map rồng ender mọi người ơi Ồ. Trời ơi, chỗ chỗ chỗ này coi Ê, mình thấy cái nước kìa, cái nước có nước chút xíu mà nhìn cái nước có nó chút xíu à, khó lắm nha. Ờ, tôi thấy có hồ nước rồi, tôi thấy nước kìa. Bây giờ tôi sẽ chơi chiến thuật nhảy lên từng từ từ. Ở dưới có băng nha, ở dưới có băng nha. Đây đây, tôi thấy hồ nước kìa nè. có thể dùng chiến thuật này không? Đây. Tôi chơi chiến thuật vậy các ơi, các chơi chiến thuật kìa. Ui. Trời ơi, té chết rồi. Ok. Vậy đó, đánh lại giờ, tôi đẩy em. Tôi sẽ tôi tôi sẽ chơi chiến thuật là nhảy nhảy, nhảy trên trên trên từng block mấy bạn ơi ok tôi sẽ nhảy à, từng block mẫu mất mẫu ấy phong ơi kệ anh vừa phải thôi nha ba ba lần đầu thôi lần là, là đâu chết luôn chết luôn rồi chưa gì nhảy xuống chết luôn ok Hey, rồi. Đó, đến đây đến đây rồi còn lại là phải xuống này không không được nữa đâu không được nữa đâu ôi không khó mà cái này khó mà tại vì nó có một một block nước à đây đây đây tôi thấy chỗ này anh ơi đây bị chạy chậm nè hỡi Trời ơi, tưởng qua được rồi. Ok, xuống luôn. Meme TV, TV. Ai. không ơi, chị đặt ở cái chỗ đấy nhưng mà dịch chuyển xíu thôi, dịch chuyển nhẹ thôi là được á. Xuống được rồi, yes, xuống được rồi. Từ từ từ, từ để em nhìn coi. À đây đây, thấy nè. Rồi, xuống nè. Em chậm không? Không. Yes, ok. Đúng rồi. Quá được rồi. Ờ, quá đỉnh luôn, quá quá đỉnh luôn. Ok, màn tiếp theo nào, màn tiếp theo nào. Trời ơi, qua được rồi. Tôi tưởng là tôi bị kẹt ở đó. Ba game này dễ. Game dễ quá. À. Ok, màn tiếp theo là gì đây? À, à trời khó nè Hồ nước kìa, tôi thấy hồ nước kìa dễ ẹt Khó chỗ nào Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây Tôi thấy hồ nước bên dưới kìa Ok, thì tôi nhảy xuống nha Rồi, Sido nhảy chơi. xuống xong Sido bóc thôi Mình lại chơi chiến thuật của mình Ui, một phát ăn luôn, ghê thiệt <laughs> Sido té à Đừng, đừng, đừng, đừng chơi kiểu đó cay à Chị té đây em chơi chiến thuật được gọi là chiến thuật Các bạn đừng chơi anh nào Đó gọi là chiến thuật mà anh Trời làm ra map rapper Đấy các bạn thấy chưa Chỉ có những người hay chơi dơi nha Mới bên nhau thôi Ví dụ như ca mui à trời ơi thôi cậy cậy mấy người đó đi Về nhảy xuống nè rồi rồi kìa Ui trời dở ạt Dở ạt Tôi nhảy xoen xuống một phát tôi win luôn Mấy người dở ạt Ok tiếp dịch Vin Cái gì vậy Tôi vừa thấy Tôi vừa thấy tôi vừa thấy mít tôi Dịch đẩy <laughs> đẩy đẩy Camui ra bạn. ok. <laughs> Ê, sao Soro Soro té hoài đâu. Ok, Camui nè, có Camui. Nó cái hồi trên đó trên không á, cái đầu xanh. Rồi, rô, rồi rô té nữa. Ok, ờ. tiếp tiếp. Mê nó cái hồi trên tao trên không không ơi. Ok. Rồi cứ nhảy từ từ xuống, cứ nhảy từ từ xuống mình là em bé chân mình lùng mà mình nhảy xuống từ từ hay không? Ông dịch ông đứng ông chặn người ta. Số khác nhau Việt cứ ở đây. Dạ xuống rồi, xuống rồi nãy giờ cứ thắc mắc tại sao mình cứ canh canh hụt hoài mình đang là em bé mọi người ạ à. ok rồi qua màn tiếp theo ôi màn tiếp theo nè lừa tới đây sao lừa rồi lừa rồi lừa rồi lừa rồi lừa rồi lừa rồi à đây tôi thấy hồ nước kìa đây một phát ăn luôn nữa bạn coi tôi một phát vậy? ơi, dạ. vui à Tính ra Tính ra là còn một tí nữa tôi vô được hồ nước rồi đó mọi người Ui, thua cái nhảy từ đầu luôn mọi người ơi yeah, Ui, chơi, vậy Thua một phát là nhảy từ đầu nha Ok, từ từ, nhảy xuống đây Ôi sao okay. nhìn thấy nó thua vậy? Ai biết Dưới đây không có đèn luôn anh ơi, dưới đây không có đèn Ok rồi, để tôi nhảy xuống nè oh. Hỡi Xuống nào Trời, Rồi xong Mọi nhìn chúng mình nha, nhìn chúng mình nhảy trước chúng mình nha, Đâu dịch đâu Nhảy nhảy nhảy, nhảy chúng cái tên mình là được nè, mình đứng làm điểm cho mọi người dễ nhảy nè à. Ok, từ đây em đi qua đây cho bà dò dò từng cái một kìa rồi rồi rồi cho bố ủa chơi bất dạy ui <laughs> bất dạy đâu ra trời ơi nhìn ra đây là chơi ờ, vậy chơi chơi toàn nhảy từng cột không đây đây đây người chơi chịu đây em em thấy dịch nè để em xuống nè ui ui lên đâu ơi ui yes quá được rồi yeah ui, quá ở dưới đó vui giờ à, em không thấy ai dưới đó đầu ok thôi màn tiếp theo đi cho nhanh em qua màn rồi nè <laughs> bỏ lại xin luôn ok rồi tiếp tiếp tiếp um... à đây đây thấy rồi thấy rồi mang lên nhiêu cứu cơ vậy mày này là mày khoáng sản ai đấm mình vậy mì mì đấm mình à, đây đây thấy nè cương nó chỗ nào à quên nước ở chỗ nào thế ôi ôi xuống dưới nó là mù xuống dưới là mù ui, ui xuống dưới là bị mù luôn nha Trời ơi, tôi xưa giờ xuống dưới tôi bị mù nè. Ok, hộp về tôi không chờ ai hết á. Tôi qua mạng, tôi qua mạng luôn, tôi win luôn. Ok, từ để coi coi. Đây, bây giờ là tôi qua. Ui, tôi qua cái màn gì đang thui rồi giờ tôi thi đấu với Sido bạn ơi. Ok. Ui cái này. Ui cái này. Cái này ảo vậy. Ui trời cái này ảo vậy rồi. Ui, cái này ảo này, cái khó chơi này, cái khó chơi này. Ok. Em qua được rồi nè, em qua được rồi nè, em qua được rồi nè. Ok, em tiếp nha, tiếp nha. Tạm biệt mọi người nha qua đây qua đây ủa khoan tự ủa mình quên là mà nó phải mở màn tiếp theo chứ sao nó không mở ta ủa sao nó không mở màn tiếp theo kỳ vậy thôi đập luôn đi ờ dịch đập luôn dịch chơi chơi dịch đập luôn ra đi ok rồi màn tiếp theo nè rồi ok màn tiếp theo ủa cái màn này nhìn nhìn khó nhìn khó nhìn có ai nhìn thấy nước đâu nước đâu à nước ở giữa nước ở giữa nha mọi người nước ở giữa ở đây đi em thấy nước rồi em thấy nước nè ui ui cái ngày xưa nó mất nó mất cái đó cái đầu xanh Trời ơi, phải phải nhảy xuống thì cái cái cái cục kia nó mới biến mất nha, không thôi là <laughs> cục kia xuất hiện lại. Ok rồi, qua qua qua, mày tiếp theo. Tiếp. Ok. Tiếp, tiếp theo nè. Tiếp, tiếp. Rồi mày tiếp theo nhờ nhờ dịch đập, đập tiếp. đây. Đập, đập tiếp vậy đây. Thôi, đập. Rồi mày tiếp theo là địa ngục nha. Ok, hero team xuống địa ngục nè. <laughs> ok, à đây thấy thấy thầu nước nè, trời này dễ, cái này dễ ẹt. Trời. Cái gì vậy? Lơ, lơ, lơ, lơ, trời. À là mọi người phải nhảy vào lava chứ đừng cứ đừng đừng nhảy nhảy vào nước, nhảy vào lava mọi người lava. ơi. Nè nè có cái khối lava nè, nhảy vô cái lava mới được. <laughs> Chết hết. Ôi nhưng mà cái cây cột nó che mất cái hố lava rồi. rồi, rồi, rồi. Bởi vậy nó mới khó. Ơi ông Rôm, ông ông ăn may rồi vậy. Ok. <laughs> Cố lên. Rồi sao <laughs> Xuống hố lava xong chết luôn ba. Ok từ thôi tôi đi tiếp đây, tôi không để mọi người tôi đi tiếp. Đi tiếp rồi, anh em mình quyên rồi. đi đi. đi ok ống kính ra đập ra ra ống kính ra rồi mày tiếp theo mày tiếp theo là ui dễ dễ dễ sao cái này mấy này dễ quá ta tôi thấy nè lừa lừa lừa lừa lừa lừa nó có cái gương nó có cái gương nó có cái gương lửa lửa nó có cái gương nha mọi người nha coi chừng nha né cái gương ra ok yes đi ra đi ra tôi qua luôn rồi nè tôi đi tiếp win luôn win luôn win luôn dễ game dễ game là dễ game là dễ game là dễ màn cuối màn cuối vậy ơi đi nào đi nào ui màn cuối là bảy sắc cầu vòng vậy đây đi qua ui bảy màu luôn Wow, bảy màu luôn mọi người ơi, đẹp dữ. Ok, nhảy xuống à, nào. Ba cái này. Cái... <laughs> Ôi, lò khe, lò khe kính nha, lò khe kính nha, lò khe kính nha, lò khe kính nha. Rồi, khó nha, à, cái này khó nha. Ủa, quên. Ủa sao dịch qua được luôn, dịch hay dịch. Ok, em. Ây da, đội xong chết. Yes. Dạ. Hãy cầu vào. Ui, tôi qua được rồi nhưng mà tôi vẫn tôi vẫn bị bị bị bị quấn dính dính một cái thanh sắt. Ok, từ từ. Uh, ờ, Hãy lọt qua bên cái kính này khó đấy cái này khó lắm luôn á ơi tính ra lọt qua rồi nhưng mà nó nó vẫn bị ờ, dính cái cục khác chết mọi người ạ à. <laughs> đó double nữa ok nó cậu bình phong chưa giải qua được nè ủa sao sao tôi đang là người đầu tiên mà tôi chuyển qua thành người cuối cùng luôn rồi phải không? thôi đời, vì nó khó yes ok à. yeah. không tôi tôi nhấn nút là tôi thắng ok tôi là người nhấn nút tôi thắng ok tôi nhấn nút cái ủa sao nhấn nút chết vậy dưới đi à, dưới đi à cho anh rồi cho anh rồi lừa rồi lừa rồi trời ơi lừa rồi dưới này dưới này cơ à. lừa ơi lừa ơi trời ơi cái này nó lừa chúng ta bạn ơi ôi ôi cái gì mà nhiều đồ vậy vì nhiều kim cương chúng ta nhiều giải thưởng gì ok bạn ơi nhiều kim cương nhiều gọi là emerald nhiều vàng quá lắc quá bây giờ mình nghĩ rằng là bọn mình đã giành chiến thắng rồi chơi bọn mình sẽ kết thúc video tại đây đây chứ lắc quá bọn mình chịu không nổi ok tạm biệt mọi người nha Trời ơi, cũng may là máy tính của tôi là máy tính 200 triệu á mọi người Chứ máy tính tôi mà yếu rồi à, coi như là bị rắc game luôn rồi đó Trời ơi, lắc quá thôi, tạm biệt mọi người, tôi đi đây Kim cương và lục bảo ngập người luôn rồi